vậy thì các anh chị thường hay nghe, nghe người ta nói là giàu có thì bao nhiêu tiền mới được gọi là giàu có vậy các anh chị bao nhiêu tiền mới được gọi là giàu có thì sẽ chia sẻ cho anh chị một cái thang đo giàu có trên thế giới nha anh chị đây là thang đo của cả thế giới và nó được thống kê vào năm 2000, ờ, 2021 à, đây là thống kê mới nhất rồi thống kê mới nhất thì các anh chị sẽ thấy rằng đó, có 2,8 2,8 tỷ người vì à, thế giới hiện tại là có 7 tỷ 7 thì trong số đó là 53,2% là đang có mức gọi là tài sản dưới 10.000 đô dưới 10.000 đô nha có nghĩa là hơn một nửa dân số là đang có thu đang có tài sản dưới 10.000 đô nó tương đương là khoảng dưới 200 250 triệu rồi ở cái level cao hơn mức số 2 thì thì những người này có tài sản từ 10.000 đô cho đến 100.000 đô thì nó đâu đó khoảng từ uh, gần 2.000 250 triệu cho đến gần 2 tỷ rưỡi ha các anh chị ha thì con số này là chiếm bích 33 phần trăm 33 phần trăm nhưng nếu như tài sản của chúng ta có từ 100 triệu 100 ngàn đô cho đến 1 1 triệu đô la 1 triệu đô la nó tương đương là khoảng 24 tỷ 24 tỷ mấy 24 tỷ từ cái khoảng 2 tỷ 4 cho đến 24 tỷ này thì có khoảng 11% dân số thế giới đạt được con số này còn trên đó là 1% thì người ta có thu nhập trên 1 triệu đô la do đó chỉ cần các anh chị à, chúng ta đang ở dưới có tài sản dưới 250 triệu thì chúng ta ở ở dưới cái đáy này nhưng nếu thu nhập nếu tài sản của chúng ta có từ 250 cho đến 2 tỷ 2 tỷ tư có nghĩa là chúng ta đang ở cái mức level 2 và từ đó lên một cái mức cao hơn là một triệu đô la và đỉnh cao của nó là tỷ phú á, thì triệu phú á, trên thế giới thì đang chiếm khoảng đâu đó là là khoảng hơn một phần trăm anh chị ha rồi đây là cái thang đo về sự giàu có và các anh chị mong muốn mình tiến lên ở cái mức nào và mục tiêu tài chính của anh chị tới đâu và các anh chị sẽ thấy rằng trong cuộc sống của chúng ta cái độ phân biệt giàu nghèo nó rất là cao rất là cao và các anh chị mong muốn rằng mình leo đến mức nào các anh chị đang ở đâu theo cái thang này các anh chị đang ở đâu 1 2 3 4 có 4 mức mức 1 là thấp nhất mức 4 là cao nhất các anh chị hãy comment xuống bên dưới cái vị trí của mình đang ở đâu ạ à? số 1 số 2 số 3 số 4 các anh chị hãy thành thật với với mình để chúng ta comment xuống bên dưới à. không ai đánh giá phán xét các anh chị đâu người ta cũng không quan tâm đâu ạ à. cái quan trọng là mình phải xác định được rằng mình đang ở đâu và mình mong muốn mình leo lên cái level số bao nhiêu các anh chị đang ở đâu và muốn leo lên cái bậc thang số mấy thì comment xuống bên dưới nha hoặc là các anh chị mong muốn thoát nghèo các anh chị đang nợ nần rất nhiều đang bị nghèo thì chúng ta mong muốn rằng thoát nghèo là mục tiêu của chúng, của chúng ta hoặc chúng ta mong muốn sao ạ à? chúng ta được sự an toàn về tài chính an toàn về tài chính có nghĩa là chúng ta có đủ 6 tháng 6 tháng chi phí mà khi mà Covid xảy ra chiến tranh xảy ra chúng ta vẫn còn có tiền để tiêu xài trong vòng 6 tháng là ở mức an toàn hoặc là đạt được sự tự do về tài chính để đạt được sự tự do tài chính thì cần mất bao nhiêu lâu để tích lũy cái tài sản và bằng cách nào thì hôm nay Kim sẽ chia sẻ cho anh chị những là năm bước cơ bản năm bước đơn giản mà bất kỳ ai cũng làm được một cách đơn giản rõ ràng mà một đứa trẻ một đứa con nít lớp 10 hay là năm 10 tuổi lớp 5 thôi vẫn có thể hiểu và có thể áp dụng được nha các anh chị bao nhiêu trong số các anh chị mong muốn rằng kia sẽ chia sẻ cho anh chị năm bước để đạt được cái mục tiêu tài chính của anh chị thì comment xuống bên dưới là là tôi